Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Y and K Adventure Thì hôm nay mình sẽ unbox một số sản phẩm mà mình mới được tài trợ là sẽ có một cái camera chuyên về quay phim và một cái à, microphone là chuyên về để thu âm lúc quay phim và cái này là cái lông để mà bỏ vào cái um, microphone để cho nó um, lúc mà các bạn quay ngoài trời á thì sẽ không bị gió ồn và gây cho cái tiếng khó chịu khi mà các bạn xem video đó thì uh, hôm nay mình rất là may mắn mình được unbox cả cái sản phẩm này là cái máy này là cái máy uh, chuyên về quay phim của hãng Sony nó gọi là Cinema Light là chuyên để quay phim luôn đó quay phim rất là đẹp lúc trước lúc mà mình mới bắt đầu làm uh, YouTube á thì mình uh, quay uh, video bằng cái máy là DJI uh, Osmo Pocket đó thì mình cho mọi người xem này đây cái máy nó nhỏ gọn như vậy thôi đó cho nên người ta mới gọi là pocket là để uh, trong túi quần đó rất là tiền luôn cái máy này rất là tiền trong cái việc uh, đi chơi đi du lịch này thì bây giờ là đã ra đời thứ hai là đời này đời một bây giờ là đã ra đời thứ hai với nhiều nâng cấp nhưng mà nếu bạn nào mà muốn mình review lại cái sản phẩm này để cho mọi người muốn uh, um, bắt đầu một cái YouTube thì uh, mình cũng có thể review cái này cho mọi người xem để mà người uh, bắt đầu mà người muốn spend nhiều tiền á thì có thể tìm mua những cái máy cũ như thế này để bắt đầu nó cũng rất là tốt và bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem sơ nhá đó là chỉ có như vậy thôi và tại sao cái máy này mới kêu tốt là nó nhỏ gọn nhưng mà nó có hệ thống á là stabilizer hệ thống cân bằng á là khi mà các bạn quay video á các bạn đi tới đi lui là nó sẽ bị rung thì bây giờ mình mở lên cho các bạn xem thử ấy đó thì nó quay ra kiểu như vậy thấy chưa đó này thấy chưa là cái máy này nó đỡ rung hơn đó còn nếu mà rung mạnh thì nó vẫn sẽ bị nhưng mà nó sẽ bị giật lạc hình nhá đó thì sau khi quay cái máy này một thời gian á thì mình có cảm nhận là cái này nó vẫn chưa đáp ứng được cái uh, nhu cầu của mình uh, quái buổi tối á à, quái trong ờ, tình trạng mà thiếu sáng á là nó không được tốt thì à, thời điểm đấy là nó ra cái máy à, GoPro Hero 10 là mình có mà làm một cái video à, review um, unbox về cái cái cái um, GoPro đấy lúc nó mới ra thì mình có chỉ cho các bạn cách mà mua GoPro um, thế hệ mới làm sao cho cho rẻ tiền thì uh, cái link video á là mình sẽ để ở trên này các bạn là chạy ra cái link này thì các bạn có thể click vào để xem à, tới hiện tại bây giờ á, thì vẫn có thể mua được uh, GoPro và những cái uh, phụ kiện những cái accessory với giá rẻ thì các bạn nhớ xem video đó nhá đó thì sau khi sử dụng GoPro khoảng 9 tháng thì tiếp tục một điều không muốn nữa là mình là phải tiếp tục nâng cấp để nâng cao chất lượng video của mình cho mọi người những cái khán giả của đang xem uh, uh, cái channel Wild Cat Adventure có được kỳ kỳ những kỳ kỳ góc quay những kỳ hình ảnh đẹp nhất thì mình bắt buộc mình phải nâng cấp là một điều mình không muốn và hơn nữa tại vì sao cái GoPro mình mới sai 9 tháng mà mình phải là đổi không tiếp tục sai nó nữa thì sắp tới đây sau cái video này mình sẽ à, làm một cái video về việc review tại vì sao mình không xài GoPro nữa và tại sao các bạn mua GoPro thì nên cân nhắc về cái chuyện mua GoPro và GoPro có thích hợp để quay vlog không đó thì đó là một cái điều mà tương lai mình sẽ làm để cho các bạn xem và biết thêm cái ý kiến của mình về cái GoPro Hero 10 sau 9 tháng sử dụng nhá còn hôm nay trọng tâm mình sẽ đập hộp cái máy quay của Sony bây giờ mình sẽ mở hộp cho mọi người xem nhá đây còn nguyên siêu này thấy chưa rất là hồi hộp luôn mọi người ạ tại vì um, cái dòng uh, cinema line này á là mình nhìn là mình đã ghiền rồi mà hôm nay được tận tay đập hộp thì máy này à mà quên mình cầm cái hộp này á <laughs> là mình thấy hơi là là nhá mọi người thấy cái size hộp này nó bự không mình cho mọi người xem cái máy Sony A9 của mình ngày xưa này đó cái máy này á là nó sẽ to hơn cái máy này rất là nhiều đây là cái à, Sony A9 đời đầu đời thứ nhất thì những cái hộp này là to hơn hẳn ha mà hộp hộp Sony A9 là làm rất là đẹp nhá đó màu mè rồi các thông tin ở sau này này còn cái hộp của cái đời máy này là gọi là Sony uh, Cinema Line FX3 đó thì dòng này nó làm cái hộp bự mà nói chung về thẩm mỹ ở ngoài thì chưa có thì à, mình không biết ở trong à, sẽ như thế nào nhưng mà cái hộp thì mình cũng không quan trọng lắm bây giờ mở ra cho mọi người xem đấy còn ngăn ở giữa này ok rồi đầu tiên là một cái sợi dây um, USB-C nha mình để đây hai cái sản phẩm này mình sẽ để tạm lên trên này cái đã chút nữa mình sẽ mở cho mọi người xem tiếp rồi đây là nguyên một cái uh, giấy hướng dẫn sử dụng tất cả mọi thứ bảo hành của Sony và giới thiệu những cái sản phẩm những cái lan accessory đó thì mấy cái này mình à, à, xem nhiều rồi cho nên hôm nay sẽ không xem nữa rồi cái này đây cái này á là lần đầu tiên mình thấy cái này mình coi review ở YouTube á, là để các bạn gắn à, cái microphone vào đây này rồi bên này là giống như là có cái hệ thống để điều chỉnh âm lượng um, như ví dụ như là cái âm ly vậy á là điều chỉnh um, âm lượng cho cái microphone đó thì cái này là cái top handle ở, ở trên máy này chưa yeah. và cái này á thì mình sẽ không xài um, trong cái uh, mục đích sử dụng quay vlog thì mình sẽ không xài cái này tại vì nó rất là công canh đó thì mình sẽ để đây tiếp theo đây đây là cái cục sạc pin cho à, máy quay này thì cái à, cục sạc này á là nó sẽ sai chung với cái à, pin của máy à, Sony A9 của mình đang sai cho nên là rất là tốt luôn mình có thể sử dụng cùng cái pin rồi trong này là có những cái dây à, nhiều nước khác nhau luôn thì đây đây là cái ổ cắm của úc thì mình sẽ lấy ra sẵn luôn rồi bây giờ cái ngăn chính này đây cái ngăn của nó đây mọi người Đây mình mở ngăn chính nha ngăn bự nhất nha đây máy quay nó sẽ gói vào trong cái bịch này thấy chưa mình cầm thế này á là mặc dù á nhìn trên ảnh á thì thấy là nó nhỏ hơn là máy Sony A9 của mình nhưng mà cầm vào đấy á thì mình nó mình thấy nó rất là chắc chắn mà có vẻ là nó cũng khả năng nhá đó để đây phải cả gì nữa không một cục pin một cục pin pin này là pin dẹt nha pin bự á pin bự của Sony á đó pin brand new còn cái này là cái cái mà gắn lên cái cái hot shoe ở trên à, đầu máy ảnh ok mình để tạm ra đấy rồi vậy chắc là hết rồi gọn cái hộp lại cho cái này vào luôn Rồi, cho cái hộp này sang một bên nhá Ok Sạc này Giấy sạc Pin Thì đồ gắn accessory à, USB rồi à, cái à, bộ phận gắn mic cho máy quay ở đây cái xước thì mình sai cái này mình muốn giữ cho nó mới nếu sau này mà có nâng cấp á, có điều kiện được nâng cấp á, thì à, những cái này bàn lại là rất là dễ đó à, bây giờ á, giây phút quan trọng này mình mở cái này ra cho mọi người xem nhá đây wow chất lượng đã chưa cho mọi người xem kỹ này đó thấy bên hông này cái chỗ này là có cái um, cái cái um, phần um, uh, thông gió là trong này có cái quạt để cho cái máy nó khỏi bị nóng lúc mà các bạn quay um, mấy cái chế độ nặng như uh, quay 4K mà 120 frame á đó cái máy này đặc biệt là quay được 4K mà 120 frame lận quá đỉnh luôn thì vì là cái máy này là cái máy quay cho nên là tất cả mọi nút ấn à, tất cả mọi cái function ở trên này là để nghiêng về cho việc quay phim cho thuận tiện dễ dàng đó ok còn cái màn hình này này là các bạn có thể flip ra được như thế này đó là xin nhớ hẳn cái máy A9 của mình nhá đấy sau rồi lật ra sau như vậy đó thì khi mà các bạn tự quay á là cái máy nó sẽ như vậy là các bạn sẽ thấy được là mình đang quay cái gì đấy rồi gặp vào vậy cái máy này á là thay vì những cái máy của Sony khác á là nó sẽ màu đen màu chủ đạo còn cái màu máy này là cái màu gray này mọi người đó nhìn nó cũng hay nhưng cũng lạ và trên cái thân máy này này nó có nhiều cái lỗ các bạn biết để làm gì không mấy cái lỗ này là để mình à, gắn mấy cái accessory á thì thay vì những cái máy khác là mình phải mua một cái case một cái khung để mà gắn accessory vào còn máy này đó là chuyên về quay phim rồi cho nên nó sẽ um, làm để cho mình gắn accessory cho cho cho nó tiền luôn đó bên này á, là cái chỗ để gắn thẻ nhớ này đó thì à, máy này sử dụng hai loại thẻ một loại là CF Express và một loại là SD thì nếu mà các bạn muốn tối ưu hóa cái việc mà quay phim à, chất lượng cao á, thì phải sai cái thẻ nhanh là cái sẽ thẻ à, CF đó ok còn bên này á là cổng HDMI này đó đây đây là cái cổng gắn microphone và cái cổng gắn um, headphone tai nghe với là mic nhá còn dưới này là có hai cổng USB-C vậy là cái cổng uh, micro USB đó rồi cầm phiêu cái máy sướng mọi người ạ và bây giờ để mở máy thử á thì cái cục pin này là cục pin mới cho nên là mình chưa muốn sai mình sẽ lấy một cái pin à, từ máy ấy này của mình đây ta sạc đây bỏ vào luôn cái pin này thì được cái là nó bên cho nên là không biết là một cái viên pin full này thì quay sẽ được trong bao lâu rồi bây giờ mình sẽ gắn một cái lens vào cái lens này của mình á là cái lens 1635 chị em của Sony luôn lên Sony nha đó, lens này thì à, lens để um, chụp landscape của mình đó thì cái này trước mắt là cái combo tạm thời cho cái, cái máy quay phim này và tương lai á, cái combo của cái máy này á, là sẽ mình sẽ sử dụng cái lens là uh, 14 uh, 1.8 GM là nó sẽ nó sẽ ngắn và nó sẽ nhẹ hơn cái cái cái cái lens này rất là nhiều và lens đó thì lens fix chứ không phải lens zoom như lens này lens này là lens zoom thì lens đó là lens fix nhưng mà cái khẩu của nó 1.8 thì quay phim và chụp hình rất là đẹp luôn đó thì nếu mà mình đi um, um, chơi đi du lịch thì mình chỉ cầm một cái máy này với cái lens 14 1.8 là mình có thể quay phim hoặc là buổi tối có thể uh, chụp hình Milky Way rất là đỉnh luôn ok bây giờ mình sẽ gắn lens vào máy sau khi anh cái len ra đó tại cái len này thì nó hơi bự so với cái máy chà đó hợp lý không bây giờ máy này mở lên á thì phải set up như cái máy cái máy khác á thì cái nút mà mở nguồn thì sẽ ở đây cái cái mảnh này á nút mở nguồn sẽ ở đây đó này này góc này đó thì khi mở lên là phải setup từ đâu tất cả mọi thứ nha mọi người thì á hiện tại thì setup sẽ rất là lâu mình chỉ ấn bọc ra và mở cho mọi người xem cái máy này nhìn ở ngoài thì nó sẽ như thế nào đó cái phiếu linh cầm nó, nó sướng lắm mọi người đó thì à, mong á, là với cái combo này mình sẽ quay cho mọi người xem những cái um, khung cảnh đẹp ở Úc đi cắm trại và rất là nhiều thứ nữa trong tương lai à, bây giờ á, tiếp theo mình sẽ đập hộp hai cái món này hai cái món này á, sẽ đi cùng với cái máy này của mình trong tương lai nhé rồi đầu tiên á, là cái microphone để mà thu tiếng um, cho nó hay hơn nó không bị ồn khi mà ở ngoài outdoor là cái này là micro loại này là video mic NTG đó thì mình review thì mình thấy cái dòng này á, là rất là phù hợp để mà quay video luôn rồi bây giờ mở ra cho mọi người xem đây cái mic của nó đây mọi người đó mình để tạm ở đây rồi nhá trong này là cái dây hướng dẫn sử dụng nè còn đây là cái cổng dây sạc của nó này USB-C nhá rồi cái đây là dây uh, ờ, truyền âm thanh này đó thì á cái bộ này á là chỉ cho các bạn cái sộp này thôi đó mà mình thì không thích sai cái sộp này sộp này là lọc âm thanh nó được tốt đó thì mình sẽ tháo ra cho các bạn coi này đó. có cái giá đỡ nhá để cái này gắn vào trên phía cái camera này như vậy ok rồi bây giờ cái này thì mình có để mà chống ồn thì mình phải đi kèm thêm cái sản phẩm này nữa là cái này là giống như cái lóng á để trung vào cả cái mic đó đây thì nó sẽ như vậy bây giờ chỉ việc á là luôn cái bóng này vào trong cái mic là ok đó xong bây giờ mình tháo cái này ra để gắn cái mic này vào này thì khi gần vào á là nó sẽ nhìn như vậy này hình trạng chưa thì nếu mà có cái mic này á thì mình sẽ không phải đeo cả cái mic uh, wireless ở đây nữa đó thì uh, cái mic này thì lâu lâu nó sẽ bị hết pin hoặc là nó sẽ bị cá áo quần vào á, nó sẽ bất tiền còn cái này nó sẽ đỡ hơn bây giờ á, là gắn cái dây mà phạt uh, ờ, tiếng truyền tiếng từ cái mic này vào trong cái máy ảnh máy quay phim thì nó sẽ như vậy thì đây á đây là cái combo hiện tại mà mình sẽ xài trong việc mà quay à, vlog cho mọi người xem nha đó rồi tương lai á, nếu mà mình có update thêm cái chi cho cái combo này nữa thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người đó thì hôm nay là mình sẽ kết thúc cái video mà unbox ba cái sản phẩm là máy quay rồi à, cái microphone và cái cái um, đầu lọc để cho khỏi bị ồn cho mọi người cùng xem rồi đó thì nếu mà mọi người xem video này nếu thấy hay thì nhớ like share comment và đăng ký kênh ủng hộ cho tụi mình về nhá nhớ ấn chuông theo dõi nữa tụi mình là YNK Adventure xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo tạm biệt mọi người